cái trang hàng bên hà sen phàm ý tổn tiên dung tài quang thả bua miền múa yếm na lồng đĩa cun hát tàu yếm dễ na tập cung ya xe lồng mai chỗ tu quả xe cho chim quảng chim biết chẳng hồ ta muang ý tổn tiên dung thế này con hát tàu con hải ở mày hiểu muang như hiểu muang mà mà phải có tấm bên lồng ní nó sẽ mi mảng tin nhung ọt yêu nhà lê tôn cho na choáng chiều nhé phong chuẩn có bê tây bung nó chiều chu nhẹ khi ở chia mà ni nô tình chuẩn của ô phiêu yeah man mau e nhin na thiên tài hán ở thiên hắn tư phạm na nin hỏi choáng ô nhìn ô chia nhé mờ chê nói ơi ca mà chun tàu chia lâu khóe tà lô tàu giang chun về thủy chém nó chẳng tu nghe sao chiều tề bung vết chân à chú à xin tao bà ơi có thể chiếm lô chiều tàu mẹ ô sang ô yeah quân mê cho lo na trong qua như tệ ô điệp tiền phiền mà chỉ cho lo ô chiều nhé quân mê bia bia na Việt Nam nghe của lỡ tiêu à chun kẻ trang ơi dùng quả ô nhiều phạm buồn bé bèo bia na liệu chính nghe của ơi 表姐了太久久，中国为越南那太前年才哦，在呀住那崩，求住。 hiểu qua yêu chiến na chiều ta nhẹ lâu biểu biểu phan đồ tiêu quốc gia ô tài ô chiến pháo về giang tiêu na yam lo phan luôn mê chiều tình à chỉ chiếm nhẹ phi lâu giảm tu thay đầu bèn bèo liu chiều yeah, xin mê chúa nào chết diệm nhân lời nhân là màn tiêu chiều thế chiều chào chiều chia quê về hùng cha nó xuất gì nhẹ thế lâu lô tòa ngà câu nà lô mà nô trái lo về xuân tòa nó phí chia nhẹ phí ở giảm tua na chi tôi thay ô tôi mà lỡ yên ta na lu mà na khang nhiều chiều yeah quân mê biểu hẹn na cha na ta ơi và của ô tiêu phàm bươn về hàng à mấy chiều nhẹ của lão bù na gọi phàm lão lão có hàng ô ồn ra nê của là phá giàn tê chiều na tình chiếc của ô chào ho bơ bê cho à nàng tu nhé chú nợ 前者爱流血嘛，有年来听那的那，养多一转哦，有毛就落定，难站哦就呀。 làm tu về chuẩn châu nó chuẩn quê nhẹ rồi ở phía mà chỉ điều hang ơi chuẩn tiêu ô phê ô pha tiêu về nhìn huyền à hoàng chiến nghe thế ở biểu là nhìn xin chân ở yêu lô chiến nợ lê châu về cái na phù à nàng chỉ nhớ mình lâu quý trang ô chiến nọ chiến chế bế thì ngà vườn nà dìa bế chỉ nó ta lù cha dìa chỉ nó lê ý lô chỉ ngộ có yêu bữa tôi hai sen tung có tổ ô bên lồng ô xe bữa tay ở bên mà sẽ bữa ra mà tôi bên mà xe bữa mà tin nhung tôi có tổ không mười chúng thật siêu gì vậy ô